Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô xin mời các con cùng nghe một câu chuyện cổ cream được mang tên Cô một mắt, cô hai mắt và cô ba mắt Ngày xưa có một bà có ba cô con gái Con lớn tên là Một Mắt vì cô chỉ có đọc một mắt ở sữa trán. Cô thứ hai tên là Hai Mắt vì cô có hai mắt như mọi người khác. Cô út tên là Ba Mắt vì cô có ba con mắt, mắt thứ ba cũng ở giữa trán. Cô hai mắt trông sống y như những người thường khác, nên mẹ, chị và em không chịu được. Họ báo cô. Có hai mắt thì cũng chẳng hơn gì người thường, không phải là họ hàng nhà ta. Họ thấy mặt cô đâu là xua đấy, quẳng cho cô quần áo xấu xí, chỉ cho cô thức ăn thừa, tìm đủ cách làm cho cô đau khổ có lần, cô hai mắt ra đồng chăn dê. Đói lắm, vì chị và em cho ăn ít quá. Cô liền ngồi xuống bờ ruộng khóc lóc thảm thiết, nước mắt tuôn ra như hai dòng suối nhỏ. Đang than vãn, cô ngẩng lên thấy một bà đứng bên mình, đang hỏi. Hai mắt, sao con lại khóc? Hai mắt trả lời, con không khóc sao được, chỉ vì còn có hai mắt như người thường. Mẹ, chị và em không chịu được. Xua con từ xó này sang xó khác, quăng cho con quần áo cũ, chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn. Hôm nay ở nhà cho con ăn ít quá, con đói lắm. Bà lão bảo, hại mắt, con hãy lau mặt đi, bà sẽ bảo con cái này để con không bị đói nữa còn cứ việc bảo con dê cái của con Này dê con, hãy be lên Thức ăn, này hỡi bàn xin, hãy bài Thì lập tức trước mặt con sẽ hiện ra một chiếc bàn xinh xắn Ở trên bàn, đầy các thức ăn ngon lành Con tha hồ ăn Sau khi con ăn no rồi, không cần đến bàn nữa Thì con chỉ việc nói Này dê con, hãy be be chiếc bàn xin hãy biến đi, biến này, thì bàn lập tức sẽ biến mất. Sau đó bà lão đi, hai mắt nghĩ bụng, mình phải thử ngay xem lời bà dặn có đúng không, vì mình đói quá. Cô nói, này bê con, hãy bê lên. Thức ăn này hỏi bàn xin, hãy bày. Nói chưa dứt lời, thì có một chiếc bàn xinh xắn phủ chiếc khăn nhỏ trắng tinh hiện ra. Trên bàn có đĩa, dao, dĩa, thìa bạc. Đây các thức ăn tuyệt ngon còn nóng, hơi bốc lên nghi ngút như vừa bưng ở bếp lên. Hai mắt ăn uống ngon lành. No nê rồi, cô lại nói như lời bà lão dặn. Này dê con, hãy be be, chiếc bàn xinh, hãy biến đi, biến này. Lập tức chiếc bàn xinh xắn và các thứ ở trên đều biến mất. Hai mắt nghĩ bụng làm nội trợ kiểu ấy thật thú vị. Cô hả hê vui thích lắm. Buổi tối, cô chăn dê về nhà. Thấy có chiếc bát sành đựng thức ăn mà chị và em đã để phần cho, nhưng cô không đụng đến. Ngày hôm sau, cô lại dắt dê đi, để nguyên mấy mẫu bánh phần cô. Lần đầu và lần thứ hai, chị và em không để ý, nhưng cứ thế mãi nên họ cũng biết và nói. Còn hai mắt có điều gì khả nghi, không lần nào nó đụng tới thức ăn. Thế mà mọi khi để cho nó cái gì là nó chén hết sạch cơ mà. Phải tìm cho ra đầu đuôi việc này mới được. Để dò cho ra sự thật, họ bắt hai mắt phải cho họ cùng ra đồng cỏ chăn dê. Họ để ý tìm xem có gì xảy ra và có ai mang đồ ăn thức uống lại cho cô không? Khi hai mắt ra đi, một mắt đến bảo Để tao đi ra đồng chứ, xem mày chăn dê có tốt không? Mày có chịu đưa dê đi ăn ở nơi cỏ tốt không? Nhưng hai mắt đã biết ý định của một mắt Cô chăn dê đến đồng có rậm và bảo Chị một mắt ạ, à, chị lại đây Chị em mình ngồi xuống rồi em hát cho chị nghe. Một mắt ngồi xuống, mệt quá vì chưa quen đường và vì trời nắng chang chang. Còn hai mắt cứ hát mãi. Một mắt ơi, chị còn thức không? Một mắt ơi, chị ngủ đấy à. Một mắt nhắm con mắt độc nhất của mình lại mà ngủ. Lúc hai mắt thấy một mắt đã ngủ say, việc không thể lộ được cô mới bảo này dây con hãy bê lên thức ăn này hỡi bàn xin hãy bày cô ngồi vào chiếc bàn xinh xắn ăn uống xong no nê rồi lại nói này dây con hãy bê bê chiếc bàn xinh hãy biến đi biến này tất cả mọi thứ đều biến ngay hai mắt liền đánh thức một mắt dậy mà bảo Chị một mắt ạ, à, chị định đi chăn dê mà lại ngủ à? Trong khi đó, dê nó có thể chạy đi khắp thiên hạ mất. Thôi ta về nhà, chị ơi. Hai người về nhà, hai mắt để nguyên không đụng đến thức ăn. Một mắt không cho mẹ biết được tại sao em không chịu ăn. Nó xin lỗi mẹ. Còn ra đồng ngủ quên đi mất. Hôm sau mẹ bảo ba mắt. Lần này Mày đi cùng phải để ý xem con hai mắt ra sao Ra ngoài đó có ăn gì không Có ai mang gì đến cho nó ăn uống không Vì nhất định là nó phải ăn uống lén Ba mắt đến bảo hai mắt Em muốn đi với chị để xem chị chăn dê có tốt không Chị có đưa dê đi ăn nơi cỏ tốt không Nhưng hai mắt đoán được ý định của ba mắt Nên cô chăn dê tới đồng cỏ rậm rồi bảo Em ba mắt ạ, à, ta ngồi đây, chị sẽ hát cho em nghe. Ba mắt ngồi xuống, đường xa trời nắng nên người mệt nhoài. Hai mắt lại bắt đầu hát bài hát hôm trước. Ba mắt ơi, thức đấy ư. Nhưng sao đáng lẽ phải hát, ba mắt ơi ngủ đấy à, thì cô lại đáng trí hát. Hai mắt ơi, ngủ đấy à. Rồi cứ hát mãi, Ba mắt ơi, thức đấy ư, hai mắt ơi, ngủ đấy à. Hai con mắt của ba mắt nhắm lại ngủ, còn con mắt thứ ba thì không bị phép của câu thần chú nên không ngủ. Thật ra thì ba mắt nhắm cả mắt thứ ba, nhưng nó nhắm giả vờ làm như ngủ. Nó nhấp nháy để có thể nhìn rõ được hết mọi việc. Hai mắt tưởng là ba mắt đã ngủ say rồi, liền niệm chú. Này dê con hãy be lên, thức ăn này hỡi bàn xin hãy bày. Cô ăn uống no rê, rồi bảo chiếc bàn nhỏ biến đi. Này dê con hãy be be chiếc bàn xin hãy biến đi, biến này. Bà mắt trông thấy hết, hai mắt đến chỗ nó đánh thức dậy bảo. Úi chà, ba mắt em ngủ à, thế này mà cũng đòi đi chăn dê. Thôi ta về đi Về đến nhà hai mắt lại không ăn Bà mắt liền mắt mẹ Giờ chị con biết tại sao cái con làm bộ ấy nó không ăn rồi Ở ngoài đồng nó nói Này dê con hãy bê lên thức ăn Này hỡi bàn xin hãy bày Thì có một chiếc bàn nhỏ bày đầy thức ăn thức uống tuyệt ngon Ngon hơn ở nhà ta nhiều Hiện ra nó ăn uống no nê rồi nó bảo Này dê con hãy be be, chiếc bàn xinh, hãy biến đi, biến này, thì mọi thứ đều biến đi mất. Còn trông thấy tất cả rõ mồn một, hai mắt nó niệm thần chú cho con ngủ, nhưng mà may con còn con mắt trên trán vẫn thức. Người mẹ đố kỵ liền kêu lên. À, mày lại đòi hơn chúng tao à, phải cho mày chừa cái thói ấy đi. Mụ lấy dao mổ lợn, đâm trúng tim dê, dê khuỵu xuống chết. Hai mắt thấy vậy buồn bã đi ra, ngồi xuống bờ ruộng khóc lóc thảm thiết. Bà lão bỗng xuất hiện ra bên cô mà bảo, Hai mắt, làm sao còn khóc? Cô đáp, con không khóc sao được mẹ con đã đâm mất con dê mà hàng ngày khi con niệm thần chú của bà nó dọn thức ăn thật ngon cho con ra bà giờ chị con lại phải chịu đói khát khổ sở rồi bà lá bảo hai mắt ạ à, để bà bày cho con một kế hay con hãy xin chị và em lấy bộ lông của con dê đã bị giết con đem chôn ở trước cửa rồi sẽ gặp may Nói xong bà lão biến mất. Hai mắt về nhà báo chị và em. Chị và em yêu dấu ơi, dê ấy của tôi, cho tôi xin chút đỉnh của nó với. Tôi chẳng dám xin gì ngon lành đâu, chỉ xin bộ lông mà thôi. Hai đứa cười ồ lên bảo. Ừ, nếu chỉ xin có thế thì cứ việc mà lấy đi. Hai mắt lấy bộ lông, Đến tối theo lời bà lão dặn, lặng lẽ đem chôn trước cửa nhà. Sáng hôm sau, khi cả nhà cùng dậy ra cửa, thì thấy có một cây kỳ lạ, đẹp lộng lẫy, quả vàng xen giữa lá bạc, trần gian không có gì đẹp bằng. Không ai biết tại sao qua một đêm, cây ở đâu mọc ra. Chỉ có hai mắt biết rõ là cây ở bộ lông dê mọc lên, vì nó mọc đúng ở nơi cô chôn bộ lông. Mẹ liền bảo một mắt Con ơi, con trèo lên hái quả xuống Một mắt trèo lên Nhưng cứ định hái một quả táo vàng Thì cành lại tuột khỏi tay Mà lần nào cũng vậy Khiến cho nó không hái được quả nào Mẹ liền bảo Ba mắt, con hãy trèo lên Còn có ba mắt ắt là nhìn rõ hơn một mắt một mắt tuột xuống ba mắt trèo lên nhưng ba mắt cũng chẳng tài gì hơn. Với mãi mà vẫn cứ bị hụt, táo vàng vẫn cứ thụt lại. Sao bà mẹ sốt ruột, đích thân trèo lên cây, nhưng định hái quả thì lại chỉ nắm không khí, chẳng hơn gì một mắt và ba mắt. Hai mắt liền bảo, để tôi lên xem sao, có thể là được. Chị và em gái nói, rồi hai mắt thì làm được trò trống gì. Nhưng khi hai mắt trèo lên, táo vàng không thụt lại mà tự ý rơi vào tay cô. Cô hái được hết quả nọ đến quả kia, mang xuống đầy một tạp về. Bà mẹ giật lấy. Đáng lẽ mụ một mắt và ba mắt phải đối đãi tử tế hơn với cô hai mắt đáng thương, thì họ lại đố kỵ thêm vì chỉ có mình cô hái được quả vàng họ đối với cô càng thêm cay nghiệt. Một hôm, họ đang đứng bên cây thì có một hiệp sĩ trẻ tuổi đi tới. Cô chị và cô em gọi. Hai mắt ơi, nhanh đi, trèo xuống đi kẻo chúng tao ngượng cá mặt vì mày. Rồi hai người vội vớ một chiếc thùng rỗng để ở ngay gốc cây ấp lên cô hai mắt đáng thương. Chúng lại nhét tất cả táo vàng mà cô hái được vào trong đó. Hiệp sĩ đến nơi, chàng ngừng lại ngắm cây táo vàng lộng lẫy và bảo cô chị cùng cô em. Cây đẹp này của ai? Cho ta một cành thì muốn xin gì ta cũng cho. Một mắt và ba mắt vội đáp đây là cây của chúng. Chúng sẵn sàng bẻ cho chàng một cành. Hai chị em ra sức bẻ nhưng lần nào cành và quả cũng thụt lại. Chàng hiệp sĩ liền bảo Quái lạ, Sao cây của các cô mà các cô lại không hái được? Chúng vẫn khăng khăng nói là cây của chúng. Trong khi ấy, hai mắt ở dưới thùng để mấy quả táo vàng lăn đến chân hiệp sĩ, vì nàng bực tức là sao một mắt và ba mắt lại không chịu nói thật. Hiệp sĩ thấy táo, ngạc nhiên hỏi táo ở đâu đến. Một mắt và ba mắt đáp là chúng còn một người chị em, không dám để cho ra mắt vì cô ta chỉ có hai mắt như những người khác. Nhưng hiệp sĩ đòi xe mặt cô và gọi Cô hai mắt đâu? Lại đây nào Hai mắt bình tĩnh chui ở dưới thùng ra Hiệp sĩ ngạc nhiên về sắc đẹp của cô hỏi Chắc cô hai mắt vẽ được cho tôi một cành chứ Hai mắt đáp Thưa vâng, hẳn là làm được Vì đây là cây của em Cô trèo lên cây, nhẹ nhàng bé một cành có lá bạc quả vàng thật đẹp đưa cho hiệp sĩ. Hiệp sĩ liền bảo, Cô hai mắt ơi, tôi trả công cô thế nào đây? Hai mắt đáp, Từ sáng tinh mơ đến tối mịt, em chịu đói khát cơ cực buồn lo. Nếu chàng chịu mang em đi để cứu em, thì em thật là sung sướng Hiệp sĩ liền đỡ hai mắt lên ngựa mang về lâu đài của cha. Tới nơi, chàng cho cô mặc quần áo đẹp, thà hồ ăn uống. Chàng yêu cô và lấy cô làm vợ. Lễ cưới rất vui vẻ. Khi chàng hiệp sĩ đẹp trai mang hai mắt đi rồi, chị và em lòng lên vì thấy cô sung sướng. Hai cô nghĩ bụng, cây thần còn ở tay ta, dù ta không hái được quả nào thì mọi người vẫn phải cứ ngừng lại ngắm cây vào tìm ta để khen cây biết đâu rồi ta chẳng gặp may nhưng sáng hôm sau cây thần bỗng biến mất đi hy vọng của hai chị em cũng tiêu tan khi hai mắt từ trong phòng nhỏ nhìn ra cô mừng rỡ thấy cây đã theo cô và hiện lên cô hai mắt hưởng hạnh phúc lâu dài một hôm, có hai người đàn bà nghèo khó tới lâu đài cô xin ăn. Cô hai mắt nhận ra là chị và em mình. Một mắt và ba mắt bị sa sút, nghèo túng phải đi tha phương cầu thực. Cô hai mắt niềm nở chào hai người, đối đãi tốt với họ, chăm sóc họ khiến họ hối hận vì đã từng đối xử độc ác với cô. Như vậy là cuối cùng cô hai mắt cũng được hạnh phúc như cô xứng đáng được hưởng. Câu chuyện đã hết rồi. Các con nhớ nhấn like, subscribe kênh và chia sẻ kênh Vương Nhị nhé. Cô nhị xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.